Chào tất cả các bạn Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn về nguyên âm trong tiếng Trung Và buổi trước, buổi 1 thì tôi có nói về phụ âm rồi Hôm nay là vấn đề về nguyên âm Về nguyên âm tiếng Trung thì các bạn sẽ đọc luyện theo tôi Và sau đó thì khi về nhà các bạn có thể quay lại clip thêm một hai lần để các bạn thể nắm cho phần đọc này được tốt Và các bạn phải luyện rất nhiều lần, ít nhất là 20 lần thì cái phần nguyên âm này có thể đi cùng với các bạn được thuần thục được bây giờ chúng ta sẽ luyện tập cùng với nhau các bạn đọc cùng mình theo luôn a a a này đọc giống như tiếng việt đọc dài âm ra a ừ. o thì các bạn đọc là ua đọc cùng với tôi ua ua e thì các bạn đọc là ưa trong tiếng việt mình cùng đọc kéo dài âm ra ưa ưa ưa và E được đọc là ơ e khi đi cùng với L, G, N, M Tôi ví dụ luôn Đi cùng với M, M Đi cùng với giờ T Tiếp theo Y thì bình thường các bạn đọc là Y giống như tiếng Việt Nam bình thường nhưng Y sẽ được đọc thành Ư khi đi cùng với S, SH, Z, ZH, C, CH và chữ R ví dụ SC mà đi với Y phải đọc là S SH đi với Y phải đọc là S tiếp theo chữ u thì các bạn đọc giống Việt Nam mình giống là u bình thường thôi đọc kéo dài âm ra u u có hai cái chấm trên đầu thì các bạn đọc là uy kéo dài âm ra uy a và y các bạn đọc là ai e và y các bạn đọc là a a o các bạn đọc là ao o u đọc là âu e và n đọc là N I và E các bạn đọc là I và E nối lại với nhau IE IE A và N đọc là an ANG đọc là an ING đọc là in đây là mũi luồng hơi đẩy lên mũi thoát ra bên mũi này in IO các bạn đọc là yêu y cộng yêu nối lại với nhau yêu đó e n g các bạn đọc là ân ân ie các bạn đọc là ie ie i cộng e nối lại với nhau ie o n g các bạn đọc là ung ung ia các bạn đọc là ia tức là i và a nối lại với nhau đọc nối lại ia ok iao các bạn đọc là yao tức là i cộng yao đấy tập lại nhé giao EIN ờ, các bạn đọc là yen tức là y cộng với n ấy, nối lại với nhau nhé yen đó. Ờ, y và n các bạn đọc là in in ang iang đọc là yang yang yang iong đọc là dung dung dung các bạn cảm giác là y cộng với ung nối lại với nhau dung dung e và r đầu lưỡi các bạn cong lại cái kết thúc âm đầu lưỡi cong lại o ờ, o ờ. khẩu âm không thay đổi trong cái quá trình các bạn luyện ua các bạn đọc là wa wa uo các bạn đọc là ua ua ui các bạn đọc là y y Mr. Y đấy, O I U I. À. UAE đọc là way way UIN đọc là yen yuan thực ra cái này nếu chúng ta cần phải có một cái phụ âm vào thì đọc nó dễ hơn ví dụ như là UN các bạn đọc là won won UANG các bạn đọc là wang wang UNG các bạn đọc là wong wong u có hai cái chấm trên đầu cộng với e các bạn đọc là ue ue uan đọc là Yuan Yuan Yuan U có và N thì các bạn đọc là Win Win Win trên đây thì tôi đã nói sơ qua về cách à, đọc các cái nguyên âm trong tiếng Trung phụ âm, nguyên âm và dấu đủ ba thứ này là các bạn có thể ghép các từ lại và đọc một cách tạm tạm bây giờ tôi sẽ đọc lại thêm một lần nữa và các bạn luyện theo cho cái công việc của bạn nó sẽ tốt hơn lần này cố gắng làm tử tế a u ưa i u của dâu đọc là we we i a ao o ân ye an an in yêu ân ye dung ya yao yen in Giang Dung O Wo Wai Wei Wan Quân Wang Quân Duy Yuan Yun Trên đây là phần uh, nguyên âm trong tiếng Trung Đấy. Thì uh, chúng ta đã được uh, hai phần và một lát nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn một phần nữa là phần dấu hy vọng là các bạn sẽ học tập thành công chúc các bạn thành công